Các em học sinh thân mến, để tiếp tục chương trình ngữ văn 7 tập 2, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 9 hôm nay cô sẽ giới thiệu đến các em văn bản 3, đọc văn bản, bản tin về hoa anh đào của tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên, sách giáo khoa từ trang 87 đến trang 89. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu chung về tác giả. Tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên sinh năm 1979, quê ở Ninh Thuận, Ông là nhà thơ, nhà văn, nhà báo, tác giả nhiều cuốn sách về Đà Lạt. Một số tác phẩm nổi tiếng, tản văn với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách, du khảo Đà Lạt, một thời hương xa. Về tác phẩm, thể loại là tản văn, xuất xứ trích ra từ cuốn sách với Đà Lạt, ai cũng là lữ khách, đưa ra những cảm nhận hoài niệm của tác giả về xứ sở sương mù Đà Lạt, những kiếp người lặng lẽ sống nhưng vẫn có khát vọng mãnh liệt. Bố cục có thể chia làm 3 phần. Phần đầu Phần 1 từ đầu đến khi Đà Lạt giao mùa đông xuân, nội dung là giới thiệu về người bạn ký giả của tác giả. Phần 2 tiếp theo đến cuộc vận động rộn ràng nhất thời. Nội dung nói về bản tin Hoa Anh Đào và phần 3 là phần còn lại Nội dung là tác giả mong muốn trong tương lai có nhiều bản tin về loài hoa hơn. Hoặc chúng ta cũng có thể chia bố cục 3 phần theo sách giáo viên. Phần 1 là giới thiệu về người bạn ký giả với những bản tin về hoa anh đào. À, từ câu mở đầu tiếp đến hai đoạn văn tiếp đó. Phần 2 là cảm nhận và hình dung về tình thế khó xử của người viết tin, ba đoạn văn kế tiếp. Và phần 3 là suy ngẫm từ những bản tin về hoa, hai đoạn văn cuối cùng. Thì các em chọn bố cục ừ, như thế nào cũng đều được nhé. Sau khi đọc ta trả lời câu hỏi câu 1. Theo em, nhan đề bản tin về hoa anh đào có thể gợi lên ở người đọc những suy đoán gì về nội dung của bài tản văn? Chúng ta trả lời, từ bản tin có thể gây hiểu nhầm rằng văn bản là một bản tin về một loài hoa là hoa anh đào đây chính là yếu tố gây nhiễu thú vị. Câu 2. Liệt kê những từ ngữ thể hiện trực tiếp ý kiến đánh giá của tác giả đối với các bản tin nhỏ mà người bạn nhà báo đã viết về hoa anh đào. Em nhận xét như thế nào về ý kiến đánh giá đó? Chúng ta trả lời. Các từ ngữ thể hiện trực tiếp ý kiến đánh giá của tác giả đối với các bản tin nhỏ mà người bạn nhà báo đã viết về hoa anh đào. Nệ phục, thông điệp giá trị vô cùng ý nghĩa. Nhận xét, tác giả đã nêu lên quan điểm của bản thân một cách vô cùng nghiêm túc, dựa trên sự quan sát và hiểu biết của bản thân. Câu 3. Vì sao tác giả lại cho rằng để viết một bản tin về hoa anh đào, người bạn của mình đã phải vượt qua nhiều khó khăn, chướng ngại? Những khó khăn, chướng ngại được nêu lên đó cho biết gì về cách sống và thái độ ứng xử với thiên nhiên của con người trong cuộc sống hiện đại? Chúng ta trả lời Việc cho ra đời một tác phẩm dù là một bản tin báo chí luôn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, yêu cầu của tòa soạn, tâm lý tiếp nhận của độc giả, sự thấu hiểu vấn đề của người viết, cuộc đấu tranh nội tâm của người viết khi muốn truyền tải một thông điệp có ý nghĩa trong hoàn cảnh không hoàn toàn thuận lợi. Ở đây, người bạn của tác giả đã đứng trước những nghi ngờ của người đọc khi họ có thể cho đó là thứ xa xỉ viễn mơ. Nhân vật ký giả cũng đã lường tính đến sự xuất hiện lạc lõng của bản tin về hoa trên mặt báo, vốn đầy những thông tin phồn tạp về đời sống đương đại. Đặc biệt, anh phải đối diện với chính nghi ngờ của bản thân mình. Câu chuyện về hoa có phải hoặc có nên là một bản tin? Rõ ràng tất cả những điều đó đã làm nên khó khăn, chướng ngại đối với người viết báo, bạn của tác giả những khó khăn chướng ngại được nêu lên đó cho biết về cách sống và thái độ ứng xử với thiên nhiên của con người trong cuộc sống hiện đại con người thường bị cuốn theo nhịp sống hối hả nên nhiều khi để lạc mất cảm giác rung động trước vẻ đẹp của thiên nhiên là mai một thói quen tự vấn về lối sống của chính mình không tạo được khoảng lặng cần thiết cho tâm trí để trả lời một câu hỏi hệ trọng cái gì đã làm nên vẻ đẹp và linh hồn của nơi mình đang sống cụ thể ở đây là đà lạt đang sống nhé Câu 4. Hãy làm rõ sự đồng điệu về tâm hồn giữa tác giả và nhân vật được nói tới trong bài tản văn. Chúng ta trả lời. Bản tin về Hoa Anh Đào đã thể hiện tính chất của thể loại tản văn khá đậm nét, thấm đượm cảm xúc, có những liên hệ, liên tưởng phóng khoáng, nhưng tất cả kết nối với nhau chặt chẽ, đặt mình vào vị trí của một người đọc. Tác giả đã thể hiện tâm trạng hân hoan, chờ đợi các bản tin về hoa và có những đánh giá cao về chúng. Đặt mình vào vị trí một người viết, tác giả phần nào đã nhập thân vào nhân vật. Hình dung được một cách hết sức cụ thể về những suy tư, chăn trở, âm thầm trong anh khi anh muốn viết những bản tin nhỏ về hoa Nhờ sự đồng điệu này mà điều tác giả muốn nhắn gửi qua bản tin về hoa anh đào không còn là tâm sự thuần túy cá nhân nữa. Nó đã trở thành tiếng nói chung, thực sự mang tính đại diện, chạm vào một vấn đề đang khiến bao người băn khoăn tìm lời giải đáp. Vấn đề xây dựng lối sống phù hợp, hòa vào nhịp điệu vĩnh cửu của cỏ cây, hoa lá, của thiên nhiên. Câu 5. Nêu khái quát thông điệp chính mà tác giả muốn gửi tới người đọc qua tản văn bản tin về hoa anh đào. Chúng ta trả lời, qua những suy ngẫm trước các bản tin về hoa anh đào, tác giả muốn hướng người đọc tới thái độ biết nâng niu từng vẻ đẹp của thiên nhiên, biết điều chỉnh thái độ sống, cách sống để tìm được niềm hạnh phúc trong sự giao hòa với tạo vật. Ngoài ra, trên vấn đề định hướng giá trị sống, hoạt động báo chí cần phải có những thay đổi tích cực trong cách chọn và đưa thông tin tới độc giả. Câu 6. Nêu suy nghĩ của em về điều mong muốn mà tác giả thể hiện ở đoạn cuối văn bản. Chúng ta trả lời, ở đoạn cuối văn bản, tác giả đã nêu lên mong muốn của bản thân về việc các tờ báo chuyên về chính trị xã hội Thay vào đó là viết về các loài hoa để tâm hồn con người được trở nên thanh lọc. Quan điểm này của tác giả quả thật đúng đắn và giàu ý nghĩa, bởi khi nhìn vào thực tế đời sống thì ta có thể nhận thấy tâm hồn của con người đang bị khô cằn trước những vấn đề kinh khủng của đời sống. Khi đó, nếu những tờ báo viết về thiên nhiên sẽ khiến đời sống tâm hồn con người thư thái và yên bình hơn. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng ta đi phân tích tác phẩm theo phần mà chúng ta đã chia bố cục nhé. Một là giới thiệu về người bạn ký giả với những bản tin về hoa anh đào. Nghề nghiệp là ký giả ở Đà Lạt. Tính cách, trách nhiệm và sự dấn thân đóng góp nhiều điều cho những việc lớn của thành phố. Có những phóng sự điều tra gây cấn, những ký sự đường xa đầy phiêu lưu. Những tiếng nói phản biện xã hội từ hiện trường đời sống Bản tin về hoa anh đào xuất hiện đều đặn khi Đà Lạt giao mùa, xuất hiện gián tiếp qua lời giới thiệu của anh bạn thân. Bản tin hoa anh đào, thời gian xuất hiện trên tờ báo T, mỗi năm một lần vào tháng chạp. Nội dung của bản tin thay đổi theo từng năm. Viết như một bài thơ với niềm hưng khởi, hân hoan, loan báo rằng hoa sẽ nở rộ vào tháng tới. Bản tin dự báo hoa nở muộn, chóng tàn vì thời tiết bất lợi có năm kệ lệ về gốc anh đào cổ thụ đứng ở góc đường nào đó trong thành phố vừa bị đốn hạ. Những khó khăn đầu tiên của người bạn tác giả khi mới viết về một bản tin lạ. Người viết tin không biết nên bắt đầu từ đâu, anh vẫn đưa ra quyết định phải làm cho hoa anh đào bình đẳng với các bản tin khác trên đời. 3. Ý kiến của tác giả về bản tin Hoa Anh Đào Suy nghĩ của tác giả về bản tin Việc bản tin mỗi năm xuất hiện một lần theo tác giả vô cùng ý nghĩa. Ý nghĩa tư duy trong nghề làm báo, bản tin mang đến sức lan tỏa lớn đến mọi người. Tác giả muốn trong tương lai có nhiều bản tin về hoa tiếp theo, mong muốn những bản tin rối rắm của xã hội bằng các bản tin về các loài hoa, tâm hồn của con người sẽ được thanh lọc, thoải mái hơn. Tổng kết, một nghệ thuật kết hợp tự sự, miêu tả, bình luận Lời văn tha thiết, nhẹ nhàng thể hiện rõ tình yêu của tác giả với Đà Lạt. Nội dung, tác phẩm đã cho người đọc thấy được tình yêu lớn lao của tác giả đối với hoa Đà Lạt. Qua bài viết, người đọc cảm nhận được vẻ đẹp của hoa đào mà nâng niu, trân trọng sắc đẹp của tự nhiên. Video của cô đến đây là hết. Chào các